hướng dẫn các bạn là cách ừ, sửa cái máy câu nó không có tiếng kêu này các bạn này. Đấy, không tiếng kêu bạn à, tháo ra tháo cái lô này ra cái uh, lẫy ở đây cái, cái, cái, cái. lẫy đây nó chạm vào cái bánh răng này để tạo ra tiếng kêu và hiểu nguyên lý bánh răng này không có tác dụng à, chịu lực nhé các bạn nhé bánh răng này chỉ có tác dụng uh, tạo tiếng kêu thôi cước nó quấn đây xong rồi giật cố ra nó sẽ bị gãy cái lẫy để chạm vào cái bánh răng này kêu đấy là nguyên nhân như vậy thôi bình thường không bao giờ nó gãy được cái này đâu ít khi nó gãy nữa thì hôm nay Hải đang ờ, sẽ làm video hướng dẫn các bạn ờ, tiền các bạn tháo chuẩn bị đồ đây các bạn đây một tấm ờ, tôn tôn mỏng Đó. mình sẽ lấy cữ này biên chế đưa ra ờ, một điểm rồi à, hai điểm các bạn à, đục lỗ đục lỗ tạm này các bạn à, đục xem đây các bạn tận dụng cái lỗ này đang tận dụng cái lỗ này ngoài các bạn ờ, có thể kê cái gì lên để làm rỗng rỗng một điểm nếu mà dày thì không làm cái này được phải khoan nhưng mà nếu mà càng dày thì lại càng cứng độ đàn hồi nó không có các bạn dùng cái loại mỏng mỏng độ càng đàn hồi càng tốt tốt càng tốt thì lỗ lỗ nó tròn các lỗ nhau các bạn nhé rồi bây giờ các bạn à, kéo cắt quay qua thôi nhá Hải đang sẽ mất thời gian mài gọt tí thì các bạn chịu khó mài gọt đây các bạn à, Hải đang à, đã mài gọt xong đây các bạn à, giờ các bạn uốn, chuẩn bị lấy kìm uốn này kìm kia kìm kia đấy bạn uốn kẹp vào đây xong uốn. lấy hai kìm kẹp vào nhau uốn thì nó đẹp hơn không mà nó chắc nó đúng form hơn là bạn dùng tay uốn. cái này mỏng dùng tay có thể dùng tay uốn được mà Đấy, nó, nó vào nó vào chuẩn form chuẩn theo một cái định hướng của nó đây các bạn Đấy. bạn quay quay quay lại à, quay đúng chiều dọc như này thì nó sẽ chạm trực tiếp vào cái bánh à, răng của máy nhé các bạn nhé bánh răng à, máy hải đăng đã hướng dẫn ở nó chạm vào cái bánh răng máy ở đầu video đây mình vừa ấn chuẩn form rồi bạn đã vặn ốc vào rồi rồi các bạn nhé lắp luôn làm kêu vậy dạ, vừa đấy dạ, nghe tiếng kêu chiều ra đây chiều ra đây chiều vào này đấy vẫn kêu nha bạn nhé đang ờ, vừa rồi đã hải đang đã hướng dẫn các bạn ờ, kia sửa cái tiếng kêu của máy đang uh, xin chào hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Ram Fishing